luật trong ngoài là gì các anh chị đó chính là thế giới bên trong tạo ra thế giới bên ngoài cái thế giới bên trong và thế giới bên ngoài của chúng ta là hai cái thế giới và nó tồn tại song song với nhau và sao anh chị cái vô hình nó sẽ quyết định cái hữu hình cái gốc rễ nó sẽ tạo ra cái gì anh chị nó sẽ tạo ra hoa trái trước đây khi khi nghe những cái điều này á tôi hoàn toàn không hiểu các anh chị ạ à. nhưng sau này mình trải nghiệm cuộc đời mình nhiều những cái biến cố những cái thăng trầm trong cuộc sống và những lần khó khăn gặp nghịch cảnh như vậy thì mình mới quay lại vào bên trong mình đi quay trở lại và đi đi quan sát đi tìm hiểu cái thế giới bên trong của mình bên trong mình nó chính là tiềm thức nó là gì các anh chị nó là một cái thế giới nó là một cái thế giới thu nhỏ nó là một cái tiểu vũ trụ và ở ngoài kia ở trên cao là đại vũ trụ những cái đại vũ trụ lớn thì nó có thế giới bên trong và thế giới bên ngoài và nó lần sau nó có liên kết với nhau và nếu như người nào có khả năng làm sao ạ anh chị có khả năng làm sao nuôi trồng được cái thế giới phát triển được cái thế giới bên trong một cách trọn vẹn và tốt đẹp xây dựng được mọi thứ bên trong thì cái thế giới bên ngoài nó sẽ được tạo ra có bên trong thì nó sẽ có bên ngoài ha các anh chị ạ à? mọi thứ nó đều diễn ra hai lần một lần là trong tâm trí và một lần nó ở ngoài thực tế của chúng ta có ở trong đầu thì có ở trên tay do đó cái thế giới cái sự vũ trụ bên trong của chúng ta chúng ta muốn thành công giàu có ở bên ngoài thì bắt buộc bên trong của chúng ta nó phải thịnh vượng nó phải giàu có ở bên trong muốn giàu có thịnh vượng ở bên trong thì sao các anh chị yêu thương phải biết ơn nhưng dùng những cái lời ái ngữ xóa bỏ đi những cái tiêu cực và bên trong của mình đó là một khu vườn tiềm thức khu vườn tiềm thức này mình phải chăm bón cho nó thật tốt lớn mà có bất kỳ một thông tin tiêu cực nào đó một cái gì đó xấu xí một cái suy nghĩ tiêu cực một tiếng nói nhỏ thì mình phải làm sao ạ à? những cái niềm tin không tốt mình phải gỡ đi hết để làm mình nuôi trồng lại cái thế giới bên trong nó tươi đẹp nó xanh tươi tốt hoa trái ở trong đó thì bên trong nó đã đủ đầy rồi nó yêu thương hạnh phúc biết ơn trân trọng bên trong nó có đầy đủ hết mọi thứ rồi thì bên ngoài nó sẽ thể hiện ra là vật chất và tiền bạc ok anh chị nếu như ai không hiểu được cái nguyên lý không hiểu được cái quy luật lớn này quy luật trong ngoài thì sao anh chị thì rất khó để có thể đạt được bất kỳ điều gì ở ngoài kia sáu cái quy luật lớn nhất thì năm cái là hướng về bên ngoài nhưng chỉ có luật luật trong ngoài là hướng vào bên trong và nó là một trong những cái luật rất quan trọng mình phải nuôi trồng bên trong mình phải quay vào bên trong mình phát triển ở bên trong làm cho nó đủ đầy giàu có thì bên ngoài mình mới sao ạ à? mình mới an an nhiên vui vẻ và hút những điều may mắn tuyệt vời đến với mình có rất nhiều người có khát khao có ý chí có nghị lực cố gắng quyết tâm kinh doanh buôn bán làm mọi thứ và lúc nào cũng mệt mỏi stress căng thẳng và bắt đầu đi la mắng chuyện tiêu cực những người khác rồi la mắng con la mắng chồng rồi la mắng nhân viên bên trong của họ đang bị chống rỗng bên trong của họ đang có những cái sao à có những cái tiêu cực họ giống như là một cái thùng rác vậy thì nó sẽ xuất ra bên ngoài khi bên trong mình toàn là rác thì xuất ra bên ngoài thì sao gì thế giới bên ngoài nó toàn rác thôi và họ lại tiếp tục nhận những cái khi mà họ khó chịu với người khác họ có những hành vi không tốt thì tự nhiên những cái phản ứng đó nó sẽ dồn dồn lại bên trong họ ok không các anh chị